lâu nơi tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui tiếng xe che tiếng nói lâu nơi tôi vẫn sống với laptop tv người đi qua nhau trong một câu hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi những nơi chưa ai tới hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn sách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai bon bon trên những chuyến xe cất hết bao nỗi buồn phai gian gian nay ta mới biết đám cưới chôn thôn quê Mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết Hôm nay ta mới biết những vách núi treo leo Chợ khuya Sapa tỉnh lai lang Hôm nay ta mới biết lúa nếp gói cơm làm Ngọt thơm hương Tây Bắc Hôm nay ta mới biết mai ngói vách tranh xưa Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn sách ca lô lên Và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai Bon bon trên những chuyến xe kìa trông ra đằng xa xa ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng kìa chúng ta thuyền lanh đanh tôm cá tươi bác ngư dân cười vui kìa có em miền trung du trên núi cao